Thì chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu bài ngày hôm nay. Bài 24, đó chính là xuất hiện động cảm ứng. Trước tiên, chúng ta vào phần một lớn, đó chính là xuất hiện động cảm ứng trong một mạch kín. Vậy thì, xuất hiện động được định nghĩa như thế nào? Các em tập trung quan sát này. Cái xuất hiện động, xuất hiện cho mạch kín này Đó chính là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín Các em chú ý nha Bây giờ để tính độ lớn của suất điện động Để tính độ lớn của suất điện động Thì chúng ta đi áp dụng theo định luật của Faraday Kem sang phần hai nhỏ Kem thấy rằng là để có dòng điện cảm ứng thì từ thông qua khung dây kín phải biến thiên. Ở đây chúng ta có ba cách để làm thay đổi cái từ thông của khung dây. Vì trong biểu thức của delta phi hay là phi bằng n b nhân sc nhân cốt alpha. Các em sẽ có ba cách làm thay đổi từ thông. Cách thứ nhất cho thay đổi độ lớn của cảm ứng từ bằng cách là cho số đường sức từ qua khung là thay đổi. Vậy thì khi mà cảm ứng từ thay đổi thì từ thông sẽ thay đổi. Và phi delta phi bằng n delta b nhân với s nhân cos alpha. Được chưa các em? Đấy, cho b thay đổi bằng cách là chúng ta cho từ thông giảm dần thời gian. Hoặc là các em kéo khung, hoặc chúng ta nghiêng khung đi, đúng không? Kéo khung cho tinh tiến ra ngoài đó cách thứ hai là thay đổi diện tích của khung giống như một tờ giấy đang phẳng kem gấp lại để cho các em gấp lại thì diện tích của khung cũng sẽ thay đổi nhé khi mà diện tích thay đổi thì độ biến thiên từ thông được tính bởi công thức delta phi bằng n nhân b nhân delta s nhân cos của góc alpha cách thứ ba chúng ta xoay khung đi khi đó, góc tạo bởi giữa vectơ cảm ứng từ B và vectơ pháp tuyến sẽ thay đổi. Và lúc này, delta phi bằng NBS nhân với delta của cốt alpha. Hay chỉ bằng là NBS nhân với cốt alpha 2 trừ cốt alpha 1. Đúng nào? Đây. Đây là ba cách. Vậy các em thấy rằng là khi chúng ta kéo khung thì lực mà chúng ta kéo đang sinh công đúng không các em hoặc là khi chúng ta